Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo SMB thực chiến và trong video này Kevin Nguyễn sẽ chia sẻ một vài cái lưu ý khi mình đang lựa chọn mặt bằng kinh doanh à, truyền thống trong lĩnh vực SMB như mà quán cà phê, quán trà sữa, ở nhà hàng, tiệm bánh, bất kỳ một mô hình quán nào trong lĩnh vực SMB thì chúng ta đều cần phải lựa chọn mặt bằng chúng kinh doanh. Và vấn đề đầu tiên đó à, của việc lựa chọn mặt bằng đó là vấn đề vị trí kinh doanh. Vị trí kinh doanh thì thường là các bạn nên tập trung vào vị trí kinh doanh và có khả năng bán hàng tốt nhất, cao nhất, như vị trí ở gần ngã ba, ngã tư gần khu trung tâm thương mại, gần khu cụm trường học hay là những vật dụng thực cư cao ở nơi đó tập trung nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng của mình và khi đó các bạn đã à, lựa chọn để các bạn thuê là tốt nhất. Vấn đề thứ hai các bạn cần phải quan tâm đó là diện tích của mặt bằng diện tích mặt bằng phụ thuộc vào cái mô hình kinh doanh của chúng ta à, lựa chọn như mô hình quầy hay là mô hình kiosk chúng ta sẽ tối ưu về, về mặt diện tích hay là mô hình à, shop house thì thứ này chúng ta cần căn cứ vào mô hình kinh doanh chúng ta lựa chọn vấn đề thứ ba các bạn cần phải quan tâm đó là giá thuê mặt bằng giá thuê mặt bằng các bạn nên à, chọn mặt bằng phù hợp với tình hình khả năng tài chính của mình lựa chọn cái mô hình kinh doanh để có thể thì, à, à, thuê cái mặt bằng cái giá à, tốt nhất từ đó thì các bạn có thể để phát triển kinh doanh một cách tốt hơn cho vấn đề sau này vấn đề thứ tư các bạn cần phải quan tâm đó là tính pháp lý các bạn phải xem xét là các bạn đó à, có phải là chính chủ hay không có thuộc diện tranh chấp hay không và như vậy các bạn sẽ nhận lựa chọn là bên cạnh và cho thuê vấn đề thứ năm các bạn cần quan tâm đó là giá trị trên cái mặt bằng đó chúng ta phải sử dụng như là hiện mặt bằng đó có phải đầu tư nhiều hay không nó có điều hòa đủ lạnh hay là hiện có khu uh, vực uh, vệ sinh uh, điện à, nước vân vân thì các bạn sẽ phải xem xét khi mà chúng ta sẽ thuê mặt bằng vấn đề thứ sáu mà các bạn phải quan tâm đó là độ cạnh tranh ở khu vực đó chúng ta phải xem xét khi mà chúng ta thuê được bạn đó thì quanh đó có nhiều tủ à, đã bán hàng dài chưa vấn đề tiếp theo đó là vấn đề về thời gian mở được à, hoạt động kinh doanh đó mặt bằng đó có thể mở được hàng ngày hay là mở buổi sáng buổi chiều thì đó là toàn bộ những cái vấn đề mà à, chúng ta rất cần phải quan tâm ở video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ và video này kênh tiếp tục tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Việt Nguyễn